Xin kính chào quý bạn các vị đã đến với bản tin buổi trưa ngày 1 tháng 4 của VT88 Vào tối qua vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 3 2019 Trên địa bàn quận Cầu Giấy khi công an đang đi tuần tra phát hiện một cô gái có biểu hiện khá khả nghi Đối tượng đi lòng vòng quanh khu vực Trần Duy Hưng và Nguyễn Khang Ăn mặc khở hang trên tay sách một túi sách màu đen Thấy có dấu hiệu nghi vấn qua rà soát và theo dõi nên cán bộ điều tra yêu cầu kiểm tra hành chính Nhưng cô gái không có giấy tờ tùy thân trong túi có nhiều tiền mặt và sau đó đã được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh và khai thác bằng nghiệp vụ với sự mềm dẻo của các đồng chí công an, cô gái đã khai nhận sự việc. Cô gái khai nhận rằng mình đang đi tìm mua laptop cho chồng. Tuy nhiên thì vì lang thang tìm mãi mà không tìm được địa chỉ nên cứ đi lòng vòng quanh khu vực uh, Nguyễn Khang và uh, Trần Duy Hưng. Sau khi xác minh thông tin là đúng sự thật nên các đồng chí đã đưa công an đến đúng địa chỉ 55 Nguyễn Khang cầu giấy showroom bán hàng của vt 8 để có thể giúp cô tìm mua laptop hợp ý tặng cho chồng. Sau đây chúng tôi xin lưu ý các bạn, địa chỉ của vt 8 là 55 Nguyễn Khang, cầu giấy Hà Nội, cách cầu vượt Trung Hòa 200m. Hoặc các bạn có thể liên hệ số hotline 0962 939 555 để được tư vấn và tìm địa chỉ chính xác, tránh tình trạng bị lạc đường như cô ấy kia. Xin thành cảm ơn mọi người đã theo dõi tin của chúng tôi. Chúc anh em ngày 1 tháng 4 vui vẻ.